Thì hôm nay mình sẽ lên nhận định cho tất cả anh em cái giải U23 giao hữu nha anh em, giao hữu U23 gì đá tại Qatar là cúp Doha nha anh em. Thì um, trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì anh em thấy trên một cái kênh của mình mình có nhận định rất là nhiều giải cho anh em giống như hạng hai Anh nè, hoặc là um, vòng loại ờ, Euro này anh em. Thì mình nhận định tất cả các giải cho tất cả anh em luôn. Còn ở trận giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq thì mình cũng vẫn có nhận định nhưng mà mình nhận định bên cái kênh BLV hút lúa nha anh em nếu anh em nào muốn xem cái um, tối nay xem trực tiếp của những cái um, trận đấu này thì anh em cũng có thể qua cái kênh BLV hút lúa để anh em có thể xem được trực tiếp những trận đấu này nha thì bây giờ mình sẽ vào mình nhận định cho tất cả anh em cái trận giữa U23 Oman và U23 Hàn Quốc nha anh em diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 23 tháng 3 thì hiện tại anh em cũng thấy trong cái lịch mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em thì à, mình sẽ vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội mình sẽ vào cái phần tích gần nhất của um, Oman trước nha anh em thì anh em thấy Oman trong hai trận giao hữu trước um, UAE nè thì Oman đã để hòa hai điều. còn trước đó với Bahrain thì uh, Oman và để thua với cái tỷ số là 1-0 còn trước đó là cái trận um, cúp uh, U23 trong Brexit thì à, trận đó giữa anh em thấy à, Oman bên phía Oman thì anh em thấy Oman để thua ờ, Syria là anh em với tỷ số 1 không, để thua Ả Rập Xê Út với cái tỷ số là 2-1 ừ, để thua Qatar để thua ờ, chỉ thắng được Liban với cái tỷ số là 4-2 thì anh em thấy cái phong độ của cái thằng Oman trong chuỗi trận gần nhất thì Oman chỉ thắng được đúng một trận thôi anh em Oman chỉ thắng được đúng một trận trước Liban thôi với cái tỷ số là 4-2 rồi còn thành tích bên phía U23 um, Hàn Quốc trong những trận gần nhất thì um, anh em thấy giao hữu quốc tế trong những trận gần nhất á, thì um, U23 Hàn Quốc thì à, đã để thua thằng um, à, UAE với cái tỷ số là 2-0 trên sân nhà của UAE. Còn trước đó nữa U23 Hàn Quốc đấu với um, um, đương kim vô địch của U23 AFC Cup nha anh em là Uzbekistan với cái tỷ số là một điều thì cái phong độ của cái tăng rất hay nhưng mà Hàn Quốc vẫn giữ được một điều còn trước đó nữa thì Hàn Quốc đã giải à, AFC Championship 02 2023 nha anh em 2022 chứ thì trận đó um, gặp Nhật Bản thì Hàn Quốc có để thua với tỷ số 3-0 nhưng um, Hàn Quốc ăn Thái Lan này anh em ăn hòa một điều với Việt Nam và ăn 4-1 trước Malaysia thì còn trong cái lịch sử đối đầu của thằng Oman và U23 Hàn Quốc thì anh em thấy ba trận đối đầu gần đây nhất luôn là U23 Hàn Quốc toàn thắng với U23 Oman trong cái tỷ số là từ cách biệt từ hai bàn đến ba bàn. Trận gần nhất á, là anh em thấy trận gần nhất là U23 Hàn Quốc thắng U23 Oman với cái tỷ số là 3-0. Trận trước đó nữa thì U23 Hàn Quốc thắng U23 Oman với tỷ số là 2-0 trận trước đó nữa thì 3-1 à, nha anh em thì anh em thấy cái phong độ lúc đó của thằng Hàn Quốc chưa được đỉnh điểm hay giống như bây giờ nhưng mà Bây giờ thì Hàn Quốc lại có thêm một lứa cầu thủ trẻ đang góp sức cho câu lạc bộ ở um, à, giải um, Korea nha anh em. Thì rất là nhiều cầu thủ trẻ thì Hàn Quốc đang có một sự um, hưng phấn rất là mãnh liệt trong cái trận đấu này nha anh em. Còn mà tiến về cái phần mà tỷ lệ kèo á thì anh em thấy trong 3 trận gần nhất á thì đây mình sẽ vào cái trận gặp nhau gần nhất nha anh em. Trận đó U23 Hàn Quốc ăn với cái tỷ số là 3-0. 3-0 cái trận đó thì uh, tài xỉu nó tới ba tới rưỡi lần nha anh em nhưng mà xa sâu quá thì mình vẫn chưa có thể cập nhật được cái kèo lúc đó cho tất cả anh em xem thì bây giờ mình sẽ tiến vào phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này á là tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này là Hàn Quốc chấp với cái mã kèo 1,25 và tài xỉu 2,75 thì giống như trong cái lịch sử đối đầu của hai hàng này thì anh em thấy Hàn Quốc thắng ít nhất á, cách biệt ít nhất từ hai bàn thắng trong ba trận gần nhất thì Hàn Quốc Hàn Quốc thắng cách biệt ờ, hai bàn thắng trở lên không nhưng mà trong ba trận thì đã hai trận nổ tài của hai này rồi thì anh em có thể vào cái mã kèo trên và tài được thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em thì mình sẽ phân tích cho tất cả anh em hai cái trang nhưng cho giống như trong mình đang chơi thôi thì cái kèo Hàn Quốc đang chấp 1,25 nè anh em ăn 91 còn cái tỷ lệ kèo mà cái trang anh em đang chơi ở ngoài đưa ra cho anh em nè 1,25 anh em ăn chỉ có 74 thôi chấp 1,25 anh em ăn chỉ có 74 bây giờ anh em chơi ở ngoài mấy thầu mấy cọ đưa cho mấy anh em mã kèo 1.5 nhưng mà mình trong trang thì mình quýnh không dội mình chờ kèo nó tụt xuống còn một mà anh em đá tỷ lệ anh em thua nó sẽ thấp hơn còn tài xỉu trong trang bên mình đưa ra là anh em thấy trong trang ờ, anh em chơi tài xỉu 2775 anh em ăn đủ nè còn trong đây anh em chỉ ăn được có 97 thôi nha còn hiệp 1 thì anh em giống như anh em nằm Hàn Quốc hiệp 1 thì um, chấp với mã kèo là 0.5 nhưng mà hiệp 1 trong trang của bên ngoài đưa ra kèo cho tất cả anh em chỉ ăn được có 8 thôi nhưng mà trong mình ăn 9 anh em thấy ăn 94 cách một chấm không anh em đá giống như một củ là anh em mất hết 100 anh em bá 10 củ anh em mất hết một triệu rồi đó bởi vậy anh em chơi trang ngoài nó rất là thiệt cho tất cả anh em thì bữa nay mình mới phân tích cho tất cả anh em trong chơi trong trang nó lợi thế như thế nào và đỡ hơn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò nha thì đó đó là cái phần nhận định của mình thì mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo Hàn Quốc chấp 1,25 nha anh em Hàn Quốc chấp 1,25 và tài xỉu thì hai 2,75 um, thì à, anh em có thể chờ anh em có thể chờ trận đấu ra sân chừng tầm 5 đến 10 phút anh em vào cái mã kèo tài 2.5 này sẽ ăn đủ luôn nha. Còn hiệp 1 hiệp 1 thì anh em chờ ra sân tầm 10 à, phút đi. Anh em vào mã kèo Hàn Quốc chấp 0,25 thì tỷ lệ anh em ăn sẽ cao hơn nha. Thì đó là cái vấn đề mà mình phân tích về cái trận giữa U23 Hàn Quốc và U23 Oman cho tất cả anh em. Thì anh em nào muốn chơi được những cái mã kèo mà tỷ lệ anh em ăn cao và cái mã kèo nó thấp á, thì anh em cứ cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào cái nhóm của mình chơi và đưa cho cái cách anh em đăng ký cái trang để anh em có thể chơi được nhiều lợi thế hơn để anh em chơi ngoài nó bị thiệt anh em thấy bị thiệt thiệt thẳng luôn thì à, bị mắc like nè mà còn bị um, kèo kê nữa thì rất khó cho anh em để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 xem uh, trực tiếp những trận đấu này thì anh em cứ qua cái kênh bình luận viên hút đúa của mình á, để anh em có thể xem được những cái trận đấu này um, uh, và nhận cái đợi, nhận, nhận được những cái mã kèo trực tiếp luôn nha anh em thì đến đây mình đã nhận định xong cho tất cả anh em thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau